Chào mừng ờ, quý vị và các bạn đến với kênh video điện máy Cường Linh Thì ờ, trong ờ, công đoạn sản xuất sử dụng máy móc nông nghiệp thì việc trồng cây ngô là đang bắt được bà con trồng rất là nhiều ở các vùng đồi núi này đấy các vùng đất màu và cây ngô là cũng một cái phần rất là quan trọng trong thực hiện việc sử dụng cho vật nuôi đấy cái hạt ngô chúng ta có thể sử dụng làm cái tinh bột để để chăn nuôi trâu bò gà vịt và cái cây ngô nó cũng như thế thì ờ, với việc ờ, sử dụng cái hạt ngô ấy thì ờ, công đoạn bóc tách cái hạt ra khỏi cái vỏ ngô cái cồi ngô rất là mất mất nhiều thời gian cũng như là nhân công thì hôm nay điện máy Cường Linh xin giới thiệu đến quý vị và bà con hai cái mẫu máy tách hạt ngô mini gia đình đang sử dụng phổ biến hiện hiện nay cũng như là về thông tin cái phần giá cả để bà con có thể nắm rõ được cái phần giá bán để chúng ta có cái phương án để mua máy móc về sử dụng phục vụ cho công việc gia đình thì à, trước mắt chúng ta đây là hai cái mẫu máy tách hạt ngô phổ biến nhất thì à, đang à, được dùng hiện nay thì phía bên tay trái cái máy màu xanh này thì là máy tách hạt ngô mini gia đình đấy còn cái máy bên phải này cũng là máy tách hạt ngô nhưng mà nó có thêm chức năng là bóc ngô cặp vỏ đấy thì ờ, đặc điểm chung của hai máy này thì đều là có chức năng là tách hạt ngô ra khỏi ờ, ờ, bắp ngô và nó đều sử dụng điện một pha 220V dùng điện gia đình đấy và công suất thì phù hợp với các hộ gia đình hộ chăn nuôi vừa và nhỏ thì sau đây tôi sẽ chia giới thiệu cụ thể chi tiết từng máy cho quý bạn cùng xem thì với cái máy màu xanh lá cây này thì là máy tách hạt ngô thì với máy này thì nó chỉ có chức năng là tách thôi chứ không có là bóc vỏ thì đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái motor nó được lắp ở phía dưới này đấy motor sử dụng là motor một ờ, một kW lắp ở đây à, máy thì ờ, sử dụng truyền động bằng dây cu loa đấy khung là khung bằng thép V đấy khung bằng thép V cũng làm thiết kế rất là đơn giản như này à, thiết kế thì bao gồm một cái quả quả lô tròn bên trong này đấy có à, hàn có hàn sẵn các thanh thép 6 như này đấy và ở bên ờ, hai bên mép này thì nó cũng thành các uh, ờ, hàng các ờ, thanh chấp 6 đấy thì nguyên lý hoạt động thì lúc cái motor nó quay này kéo theo cái quả lô này quay vì cái ngô cái hạt bắp cái bắp ngô của chúng ta sau khi phơi khô chúng ta có thể bỏ vào đây thì nó sẽ bị cái thanh này nó đập vào cái thanh thép 6 thẳng thẳng góc này thì là cái hạt ngô nó sẽ bị bung ra đấy và cái cồi cái, cái cồi ngô thì nó sẽ cái loại ngô thì nó sẽ chảy ra theo cái đường này đấy theo cái đường này và máy này thì ờ, nó sẽ có hệ thống ờ, tăng giảm cái ờ, độ độ ấy của cái ngô như này đấy thì chúng ta có thể sử dụng cho ngô lớn ngô bé bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái cân gạt ở đây đấy, để sử dụng cho ngô lớn ngô bé đấy máy thì có màu sơn màu xanh lá cây rất là đẹp và bắt mắt như này đấy <clears throat> chỗ này là cái chỗ để chúng ta ra hạt ra hạt ngô đây ra hạt ngô đây à, máy này thì nó chỉ có hệ thống đập thôi chứ nó không có hệ thống quạt gió nó máy thiết kế đơn giản đây cửa xả cửa cửa đằng trước nói chúng ta sẽ đổ trực tiếp vào đây đấy thì với cái à, máy này thì à, một giờ chúng ta có thể là à, tách được từ 300 đến 500 kg ngô hạt cũng khá là nhanh phù hợp với à, việc là sử dụng cho hộ gia đình à, chăn nuôi nhỏ lẻ đây khung máy đây là hoàn toàn bằng thép phê cũng rất là dày ở đây đây à, máy chạy theo loa chạy theo sử dụng điện một pha à, kích thước của máy thì à, cũng rất là gọn gàng cái à, đây là cái phễu này lúc chúng ta không sử dụng chúng ta có thể cắt ra ngoài này đấy thì nếu mà à, không tính phễu thì chiều dài của máy nó chỉ khoảng khoảng 60 thôi cao cũng khoảng 60 và bề ngang nó chỉ tầm khoảng 30 thôi rất là gọn à, cân nặng của máy thì khoảng 30 kg đấy, đấy là tầm cân nặng của máy à, tiếp theo là cái máy à, à, tách hạt ngô vừa có có chức năng tách hạt vừa có chức năng bóc ờ, vỏ đây thì là máy nó sẽ có màu cam như này khá là đẹp mắt à, thì máy uh, vẫn sử dụng là truyền động bằng dây cu loa và sử dụng bằng nguồn điện một pha 220V à, động cơ thì vẫn sử dụng motor 1,1 kW cũng như là con máy bên kia đây, motor cũng được gắp gọn gàng ở bên dưới khung máy thì cũng là hoàn toàn thép V rất là chắc chắn ở đây đấy máy sẽ có sử dụng hai dây cu loa này và nó sẽ có hệ thống quạt gió ở đây chúng ta có thể nhìn thấy hệ thống quạt gió ở đây đấy còn máy kia thì nó chỉ có chức năng tách hạt ngô thôi ở ờ, máy có cả chức năng tách hạt nữa <coughs> đấy hai dây cô loa à, cái dây này là vào cái vùng động còn dây này là vào à, bu ly này là vào cái quạt gió à, đây là cái chỗ chúng ta đổ ngô vào đây có một cái bệ khá là vuông vắn và rất là dày ở đây đẹp ở đây à, ở đây nó có thiết kế thêm một tấm là để chặn cái hạt ngô nó bay ra này Đấy, cái hạt ngô chúng ta sau khi phơi khô thì à, tốc độ bay ra nó rất khá là nhanh nên có cái tấm này thì nó sẽ hạn chế được cái phần tối đa cái hạt ngô nó bắn ra lung tung thì đây là thiết kế bên trong thì gồm có một cái guồng cái guồng có hàn các thanh thép à, bằng thanh thép 6 như này đấy và trên này thì nó sẽ có một cái tấm thép cũng hàn bằng các thanh thép 6 như này cũng khá là chắc chắn ở đây đấy thì cây ngô với cái này thì chúng ta bỏ kênh uh, ờ, bắp ngô chúng ta phơi khô này chúng ta bỏ vào đây thì nó sẽ đập cả vỏ cả hạt nó ra luôn Đấy. còn ở đây này đây là chúng ta nó sẽ ra cái chỗ mà cái vỏ ngô thì nó sẽ ra đây vỏ ngô và cái cồi ngô thì nó sẽ rơi ra đây đấy vỏ ngô và cồi ngô thì nó sẽ đi ra đây đấy ở đây thì có một cái tấm thép nó có đục lỗ sẵn như này thì hạt ngô sau khi những hạt còn sót lại thì nó vẫn cái lọt qua cái khe này và nó rơi xuống cái tấm này nó rơi xuống ờ, cái cửa ra đấy bên này là cái cửa ra <clears throat> bên này là cái cửa ra ha cái cửa ra ha thì nó sẽ ra ở đây đấy hệ thống quạt gió buông quạt gió nó nằm ở đây à, máy vẫn có thiết kế điều chỉnh ngô lớn ngô bé bằng cách sử dụng uh, hai cái nút vặn ở đây này đấy chúng ta có thể vặn vào vặn ra để chúng ta có thể là sử dụng cho ngô to ngô bé được Đấy, chữ mão thì nhìn thấy được cái phần quạt gió thì nó sẽ đây quạt gió nó sẽ quạt thẳng trực tiếp ra đây thì các hạt ngô à, cái, cái ngô hoặc là cái mày ngô ấy thì nhẹ hơn và không có sử dụng đến thì nó sẽ bị quạt ra ngoài đấy thiết kế rất là khoa học rất thông minh ở đây khung máy hoàn toàn bằng chất V chắc chắn ở khung máy này thì chúng tôi có thiết kế sử dụng các con ốc như này thì uh, nếu chúng ta sử dụng lo dài cái dây loa nó bị nhão thì chúng ta có thể sử dụng cái cơ lê bị ba chúng ta nới chúng ta siết siết con ốc này lên này thì ờ, là đẩy cái thanh này xuống đẩy cái thanh thép xanh này xuống thì nó có chức năng là căng cái dây cu loa này ra đấy thì à, lâu ngày thì chúng ta sẽ căng ra để đảm bảo cái độ ẩn, à, ờ, cái công suất của máy <coughs> thì à, với cả hai máy này thì là ngô thì chúng ta đều có phải phơi khô một bên này thì chúng ta sẽ bóc vỏ chúng ta bỏ vào đây còn à, với máy này thì chúng ta ngồi phơi phơi phơi khô ngô bắp chúng ta chỉ cần bỏ vào máy là chúng ta có thể sử dụng được luôn Đấy. À, sau đây chúng tôi sẽ tiến hành à, cắm thử máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem đây trước tiên tôi sẽ cắm thử cái à, máy à, chạy ngô không như này máy tách hạt ngô không này Đấy, máy sử dụng đơn dình à, ờ, điện gia đình có sẵn phích cắm và à, dây điện như này Đấy. mua to mua bé bằng cách điều chỉnh cái cần cần điều khiển ở đây đấy sau đây chúng tôi sẽ tiến hành cắm cái máy vừa tách hạt vừa tách cả vỏ này quay rất là êm Ờ, quý vị các bạn có nhu cầu mua à, quên mất có cái phần giá bán là phần quan trọng ở ờ, à, đây tôi sẽ ờ, nói qua luôn cái phần giá bán cho bà con để chúng ta có thể là à, có cái cân đối à, kinh tế để chúng ta có thể sử dụng này à, mua máy này thì với cái máy tách hạt ngô uh, mini này riêng tách hạt thì bên chúng tôi đang phân phối với giá là 2 triệu 300 nghìn đấy còn uh, với cái máy với cái máy đa năng này liên hoàn này thì chúng ta có thể là mua được máy với giá là 2 triệu 9 giá trị đắt hơn là